Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện dặn dò của đồ nhân thiên cộng từ ba Đức Phật giáo phó. Lúc đó, từ trên đảnh môn Đức Phật tiếp cảnh tán sắc vàng xóa đậm Ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo rằng Địa Tạng Địa Tạng thực lực của ông thể nghị bằng đức từ bi của ông thể nghị bằng trị huệ của ông thể nghị bằng hiện tài của ông thể nghị bằng Dù cho Đức Phật mười phương nói nhận sự nghị bằng của ông ông trong một kiếp cũng thể hiện được này địa tạng địa tạng hôm nay tớ ông trời đá lời nếu có bất cả thuyết tất cả đức cực đại bồ tát cả vị đại cả vị bồ tát rời lòng với thần tạm bồ chúng đây một lần nữa đem tất cả chúng sanh nhận kẻ thiết ra khỏi nhà lửa trong ba cõi mà giáo họ cho ông ông chịu để chúng sanh đó bị đọa vào ác đạo chịu khổ một ngày một đêm huống nữa là đọa vào địa ngục ngủ giảm một tá tỳ trong đám người kiếp không lúc nào muốn ra khỏi ư nè địa tạng tấm tịnh chúng sanh nó quả giới của đề không định phần đông đều quán ra thành ác thoảng có người khác tâm lành nhưng không bao lâu liền tổ thích còn những duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra các người ít quả đồ chúng đó làm chúng đó được giải thoát này địa tạng hôm nay ta ân hưởng đến trời người giáo hỏi cho ông trong đời sau nhất có trời người thiền nam thiền nữ nào đã uh, ờ, giáo trồng của Phật làm trong Phật học trong thời ờ, thời ông dùng đạo lực của ông uh, để cổ vật chúng sanh đó ông nên hiện ra kẻ được kẻ đó ông nên dùng đạo lực của ông của vật chúng sanh đó làm cho người đó tu tập đầu hành vô thường chữa để họ thổ thức lại nữ này địa tạng bồ tát trong đời sau nếu có trời người nào về theo nghiệp thì đọa vào ác đạo khi đọa vào ác đạo vừa bước đến cơn một chúng sanh đó niệm lớn danh hiệu đức phật bồ tát hoặc ừ, một câu cái địa thừa ông nên dùng thần lực của ông của vật chúng sanh đó ông nên hiểu ra kẻ đó được ừ, kẻ đó pháp tác địa ngục làm chúng sanh đó được sinh lên quả trời và sù thần phạm với diệu bây giờ thế tôi liền nói kể rằng đời này đời sau chủ nhân thiên nãy ta từng dằn bảo ông dùng ta từng thống quyền đồ họ đừng cho ác đạo đầu vào trong bồ tát ứng chỉ bây giờ ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thời tôn trong đời sau nếu có chúng sanh nào trong Phật pháp có một niềm cúng kính có cũng dùng trăm ngàn phương tiện của vật chúng sanh đó làm cho được giải thoát trong đường sinh tử cuồng nữa là à, ngay cả việc lành luôn luôn tu hành từ nhớ đạo vô thường chánh giác quyển có thuận viện cứ không tạm bạch hỏi khi ngài địa tạng bồ tát nói lời như thể sống trong pháp hội có một vị bồ tát tên là hướng tạm bạch cùng đức rằng bạch đức với tôi từ khi con đến cúng trời đá lời này ngay đất như lai người khác ngài có thực thể là cúng thiện nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát trong đời sau nếu có trời rồng uh, ờ, là người thiền nam thiền nữ uh, ờ, nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát nghe danh điểm này đặt lệ hình tượng ngài địa tạng bồ tát thời người đó được bao nhiêu điều phục lời của xin đức thế tốt vì tất cả chúng sanh hiện tại vị lai mà nói được vậy cho 28 điều lời Đức Phật bảo Ngài hướng tạng Bồ Tát rằng lòng nghe lòng nghe Ta sẽ bị ông mà nói rõ việc ấy cho trong đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào thấy hình tượng địa tạng bồ tát nghe kinh điển này đọc tụng kinh điển này dùng hương hoa ăn uống y phục vượt báu bố thí cũng dường thiết ngưỡng đại lễ thực hành thời kẻ đó được 28 điều lợi như sau đây một các hàng rời rồng thường hòa điểm hai quả lần càng ngày càng thêm lớn ba tiền nhỏ nhất có thường cổ thánh bốn mãi không tổ tất tâm bồ đề năm đồ ăn mặc món ăn đều dào đủ sáu không có những bệnh tật đến thân bảy những tái hòa về lửa và không có tái hòa về lửa và nước tám không có tái hại vì trộm cướp 9. Người khác thấy đến xin lòng cúng kính 10. Quỷ thần theo hồi về 11. Đời sau đứng gạo chuyển thành ba 12. Làm con gái vương dạng đạo thần 13. Tương tự xinh đẹp 14. Phần lớn được sinh quả trời 15. Hoặc làm các bậc vua chúa 16. Có thể sáng rõ việc đời trước 17 có cầu mong đi cũng được vậy 18 quyền thuộc ăn vui 19 các lái và bất ngờ điều tiếp sập 20 các việc áp đảo được trường hợp, Thâm 1 đến định đâu cũng bị trở ngại Thâm 2 đến làm kiếm bao mũi vẻ Thâm 3 những người thân tộc đã chết nếu có tội liền được phạt phải khổ Thâm 4 nếu địch được có phước sinh vào quả vô sướng 25 các bậc thành người căn 26 cám tỉnh năng lời thông minh 27 giàu lòng tự mừng 28 đột rào thành Phật và điều lời làm nhớ hướng tạm Bồ Tát trong đời sau nhiều có trời uh, ờ, trong quỷ thần nào mà nghe đến hiệu của ngài địa tạng bồ tát đảnh lễ hiện tình địa tạng bồ tát hoặc nghe bộ nguyện tu hành của ngài địa tạng bồ tát mà người khánh chiếm lễ thời cả thời được quả điều đấy một máu tiền bậc thánh hai nghiệp ác tiêu diệt ba chư phật để ủng hộ bốn không tổ tất bồ đề năm bục lực tấn trưởng sáu việc được đề được rõ bảy rốt ráo thành phật đại hội tám tháng bảy giờ mức cả tuyệt tất cả đức phật đại bồ tát trong vô lượng thể giới mười phương định diệu pháp hội đó ngài đức thích ca mâu ni người khác trưng bày những sự lợi ích lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát đều khen là chưa từng việc chưa từng có lúc đó trời đáo lời rửa với lượng hương hoa hương y chuỗi ngọc cũng dường đến ca mâu ni và ngài địa tạng bồ tát tất cả đại chúng trong pháp hội đều là chiếm lệ tiếp tay mà lui ra kính địa tạng bồ tát bụng miệng quyện hòa hết bốn thể địa tạng sau những trong kinh tàn tật cân ngọng gió tiền sanh đời này tùng đại thừa phước lời vô cùng quyển sanh bảo vãng sanh nam mô thường đồ thập phương tâm nam mô thường đồ thập phương tâm nam mô thường đồ thập phương tâm nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện trọn mùa hết nam mô địa tạng bồ tát ma tát chúng con xin cung kính đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh nguyện tất cả chúng sanh được tu tập và sớm ngày thành Phật đạo. Nguyện Phật Pháp mãi trường tồn, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, chúng con xin cung tịnh đa tạ, thập phương thường trụ tam bảo, đa tạ tất cả các vị chư Phật Bồ Tát, đa tạ tất cả các vị hiền thánh, đa tạ các vị thiên lao địa thần, chúng con xin cung kính đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo, chúng con xin đảnh lễ Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại trị Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quảng Tự tài Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Thế Tôn Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô tất cả các vị hiền thánh tăng chúng. Chúng con xin cung kính đảnh lễ đa tạ. 怎么的梭好？